À, chào các bạn rất vui được gặp lại các bạn trong một cái video mà trong cái bối cảnh hiện nay là tôi quay vào đầu tháng 3 năm 2020 thì ờ, cái bối cảnh là Bộ Xây dựng đã ban hành rất nhiều định mức mới rồi ban hành rất nhiều những cái thông tư mới để mà hướng dẫn cho cái việc lập uh, dự toán rồi lập hồ sơ đấu thầu rồi là tính toán tổng đầu tư Đấy thì à, đây là cái video mà tôi muốn hướng dẫn chúng ta về cái cách lập dự toán theo ờ, một loạt cái cái định mức cũng như là các cái thông tư mới của Bộ Xây dựng hướng dẫn. Thì à, trong video này tôi sẽ đi vào những chủ đề như sau. Thứ nhất là theo các cái thông tư mới như là thông tư 09 ờ, rồi thông tư 10, thông tư 11, thông tư 13, thông tư 15, thông tư 16, 219 do Bộ Xây dựng ban hành cùng một ngày là ngày à, 26 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực là ngày 15 tháng 2 năm 2020 thì à, theo luật mới thì à, việc lập dự toán là chỉ theo định mức thôi mà cũng không cần thiết phải dựa theo đơn giá các tỉnh ban hành à, lát nữa tôi sẽ giải thích rất kỹ về các phần này thứ hai tôi sẽ hướng dẫn là xem định mức 10 năm 2019 thông tư bộ xây dựng tức là trước đây thì à, bộ xây dựng ban hành các cái định mức là thông qua các cái công bố các cái quyết định hoặc các công bố thôi tuy nhiên thì từ định mức 10 năm 2019 trở đi thì bộ xây dựng nâng cao hơn thì bộ cho các cái định mức đó là một thông, là các là thông tư là một thông tư ví dụ như hiện nay là thông tư số 10 năm 2019 thì uh, tôi gọi tắt là định mức 10 chính là cái thông tư số 10 năm 2019 bộ xây dựng thì uh, định mức 10 này thay đổi gì so với cả định mức cũ ví dụ như là định mức 176 phần xây dựng 177 phần lắp đặt vân vân mục thứ ba tôi sẽ hướng dẫn là um, cái việc áp dụng trong uh, áp dụng việc uh, tra định mức 10 tra công tác định mức 10 trong phần mềm dự toán G8 như thế nào à, bước uh, mục thứ tư tôi hướng dẫn là việc tính đơn giá nhân công cũng như là đơn giá ca máy lần lượt theo các cái thông tư như là thông tư 15 và thông tư 11 năm 2019 của Bộ Xây dựng ban hành phần cuối cùng là tôi sẽ hướng dẫn chi tiết cái cách lập dự toán lập à, hồ sơ đấu thầu rồi tính toán tổng đầu tư cho một cái công trình mà theo các cái thông tư như trên cũng như là thông tư uh, à, 15 thông tư 16 cũng như là thông tư số 09 năm 2019 do Bộ Xây dựng ban hành thì à, ở đây chúng tôi sẽ sử dụng phần mềm dự toán G8 ờ, thì đây là một cái phần mềm rất là mạnh tính năng rất là mạnh rất nhiều tính năng và rất mạnh và nó rất dễ sử dụng nó giống như chúng ta sử dụng Excel vậy thôi Đấy, và hiện nay thì G8 được sử dụng trên cả nước ba miền Bắc Trung Nam rồi các ban quản lý các sở các bộ à, trên cả nước rất là nhiều Đấy. thì à, bây giờ tôi sẽ xin phép đi chi tiết vào việc là mục đầu tiên là theo các luật mới thì việc lập dự toán chỉ theo định mức mà không cần đến các cái bộ đơn giá phần xây dựng phần lắp đặt phần khảo sát phần sửa chữa do các tỉnh thành phố ban hành như thế nào thì bây giờ tôi sẽ đi vào chi tiết phần này tôi nói lướt qua để chúng ta hiểu thôi đây đầu tiên thì à, tôi dở cái thông tư số 06 năm 2016 cũ thì thông tư này tính thời điểm này là đầu tháng 3 năm 2020 thì đã hết hiệu lực rồi thì à, ở trang số ở phần này thì ở phần này ở à, trang số 15 thì à, Bộ Xây dựng hướng dẫn về cái việc mà quản lý đơn giá xây dựng công trình thì thông tư 06 ờ, 2016 cũ thì điều 19 khoản 1 thì Bộ Xây dựng yêu cầu là Ủy ban dân cấp tỉnh giao Sở Xây dựng phối hợp với các cơ quan liên quan để công bố giá vật liệu xây dựng ví dụ như là giá cát, giá đá, giá xi măng, sắt thép theo tháng theo quý đấy. Rồi là đơn giá nhân công, ví dụ đơn giá nhân công bậc 3, bậc 4 trên 7, bậc 5 trên 7 vân vân. Ví dụ đơn giá ca máy và thiết bị công ví dụ như là giá máy ủi, máy đào vân vân. Chỉ số giá dựng và một phần rất quan trọng là và đơn giá xây dựng công trình Đấy. Đơn giá xây công trình ở đây chúng ta hiểu là các cái bộ sách đơn giá, phần xây dựng, phần lắp đặt, phần khảo sát sửa chữa đấy ạ. Đấy, như vậy là điều 19 khoản 1 thông tư cũ là yêu cầu các tỉnh phải công bố các cái bộ sách đơn giá xây dựng. Tôi lấy ví dụ đây là các cái bộ sách đơn giá xây dựng này. Ví dụ vào năm 2017 thì Ủy ban dân tỉnh, tỉnh Điện Biên họ ban hành cái họ công bố cái bộ sách đơn giá phần xây phần xây công trình Đấy, của tỉnh Điện Biên phần xây dựng thì uh, quyển đơn giá nó như sau. Đây tôi lấy ví dụ công tác uh, xây mố trụ đấy, cột đỡ tường đầu cầu chẳng hạn thì nó liệt ở cái quyển sách này họ liệt kê các cái đầu, đầu mã đầu việc ví dụ AE 11413 là xây mố trụ cột tường đấy đơn vị tính là mét khối xong đơn giá vật liệu là 508.232 đồng đơn giá nhân công đơn giá ca máy chẳng hạn đấy thế thì đây là các cái bộ sách phần đơn giá xây dựng lắp đặt khảo sát vân vân Đấy. Bây giờ chúng ta quay trở lại thông tư đây là như vậy là thông tư 06 cũ thì yêu cầu các tỉnh phải ban hành đơn giá nhưng mà thông tư 09 năm 2019 mới 09 năm 2019 mới Bộ Dựng ban hành ngày 26 tháng 12 và có hiệu lực từ ngày 15 tháng 2 Đấy. thì ở đây là ở trang số 18 trang số 18 cũng là điều 19 khoản 1 của thông tư 19 mới này thì Bộ Xây dựng yêu cầu như sau này Bộ xây uh, Ủy ban nhân dân các cấp tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan Đấy, để mà công bố các bộ đơn bộ giá vật liệu xây dựng ví dụ như là giá cát giá đá thông báo theo quý theo tháng đấy ạ rồi là công bố đơn giá nhân công xây dựng ví dụ như là đơn giá nhân công bậc 3 bậc 4 hoặc là đơn giá nhân công sự bình quân đấy theo hướng dẫn tại thông tư 15 đấy. hoặc là đơn giá ca máy và thiết bị công ví dụ như máy ủi máy đào máy xúc bao tiền một ca máy đấy chỉ số và chỉ số giá dựng làm cơ sở để mà quản lý giá dựng công trình đấy, theo nghị 68 thế như vậy là chúng ta thấy rằng ở khoản 1 này à, điều 19 này thì như vậy là Bộ Xây dựng đã bỏ cái điều khoản là gì ạ? Bỏ cái điều khoản là và đơn giá xây dựng trình đi. Có nghĩa là từ thông tư 09 trở đi, thông tư 09 hay 19 trở đi là các tỉnh sẽ không cần thiết phải ban hành các cái bộ sách đơn giá phần xây dựng, phần lắp đặt, phần khảo sát, phần sửa chữa như thế này nữa, không cần ban hành các cái bộ sách này nữa. Đấy. Không cần ban hành cái bộ sách này nữa. Đó. Thế thì ờ, ờ, ở đây thì chúng tôi cũng đã có một cái cuộc trao đổi trực tiếp với cả ờ, bên phía cục kinh tế của bộ xây dựng thì à, chúng tôi hỏi là cái điều 19 khoản 1 này như thế này thì có nghĩa là ờ, từ giờ trở đi là có lẽ là cũng sẽ không cần phải đơn giá các tỉnh nữa thì họ trả lời là là từ giờ đi sẽ làm theo cái chủ yếu tính theo định mức và giá vật liệu giá thông báo vật liệu rồi đơn giá nhân công rồi giá các máy do tỉnh người ta công bố thôi chứ không cần thiết phải dựa trên cái đơn giá xây dựng ờ, đơn giá xây dựng công trình ờ, do các tỉnh ban hành như ngày xưa nữa Đấy, tuy nhiên có tỉnh nào họ ban hành thì họ vẫn cứ ban hành thôi nhưng khả năng là sẽ rất ít tỉnh ban hành như thế nữa Đấy, bởi vì nó không cần thiết nữa Đấy. như vậy tôi đã đi xong cái phần thứ nhất là theo luật mới là chúng ta chỉ lập dự toán theo định mức thôi thế bây giờ thì chúng ta sẽ phải quan tâm đến cái định mức mới nó như thế nào Đấy, muốn lập theo định mức thì chúng ta phải hiểu theo định mức mới là định mức số 10 năm 2019 bộ xây dựng thay đổi cái gì định mức 10 năm 2019 thì à, định mức 10 này đây là định mức số 10 định mức dự toán xây dựng trình ban hành kèm theo thông tư số 10 năm 2019 ngày 26 tháng 12 và cái định mức 10 này ờ, khi tôi nói định mức 10 hay là tôi nói thông tư 10 thì là đều là một khái niệm thì tôi quen dùng định mức 10 cho cho nó dễ thì định mức 10 này là có hiệu lực từ ngày 15 tháng 2 năm 2020 về cơ bản thì định mức 10 này là cái định mức nhân công là giảm đi khá là nhiều lý do là do ở cái thông tư 15 đi kèm cùng thời điểm ờ, với định mức 10 ờ, thông tư 10 này thì Bộ Xây dựng quy định rất nhiều nhóm nhân công khác nhau đấy cho nên là ở định mức 10 này thì ờ, cái định mức người ta giảm đi do là cái nhân công người ta được đẩy lên ở thông tư 15 này nhân công của các cái nhóm nhân công người ta đẩy lên tôi sẽ phân tích kỹ sau bây giờ chúng ta làm một phép so sánh tôi lấy một cái công tác ở định mức 1776 năm 2007 cũ thì định mức này tại thời điểm là tháng đầu tháng 3 năm 2020 là hết hiệu lực rồi thì tôi lấy ra để so sánh để một cái đầu việc thôi để chúng ta so, so sánh ví dụ tôi lấy một cái đầu việc là đầu việc về à, đầu việc về về về à, bảy bảy sáu bốn bốn bảy đây tôi lấy một đầu việc mà về sản xuất lắp dựng cái uh, thép sản xuất uh, ví dụ như là chúng ta lắp dựng một cái dàn vi kèo thép chẳng hạn khẩu độ ví dụ 18 à, đến 24 mét chẳng hạn thì mã của nó là AI chấm 5 con một liền là AI 1111 5 con một liền thì chúng ta thấy rằng đỉnh với đỉnh 1776 cũ thì là đơn là bộ dựng công bố là nhân công bậc 4,5 4,0 trên 7 số công là 32,571 công Đấy, đây là định mức cũ Tuy nhiên sang định mức mới là đỉnh mức 10 Thì với định mức này Thì ở đây tôi sẽ dở phần này ra ở trang số 498 thì uh, mã AI 111 thì nhân công Bộ Xây dựng vẫn quy định là bậc 4 trên 7 nhưng số công là chỉ còn có 22,8 chúng ta lưu ý ạ chỗ này định mức cũ là 32,57 định mức mới là còn có 22,8 như vậy là về cơ bản chúng ta giảm đi gần 10 công Đấy, tại sao lại giảm đi gần 10 công trong khi đó vẫn là nhân công bậc 4 trên 7 vẫn là bậc 4 trên 7 vì lý do vì sao vì với định mức 10 sẽ đi kèm với cả thông tư 10 thì về để mà tính đơn giá nhân công thì trong cái thông tư 15 này thì Bộ Xây dựng hướng dẫn các cái nhóm nhân công như sau ở trang số 11 phụ lục số 2 Bộ Xây dựng quy định về nhóm nhân công thì bây giờ chúng ta xem thì cái công tác vì kèo đó là Bộ Xây dựng đẩy lên nhóm 5 là gia công lắp dựng cấu kiện thép là nhóm 5 nhóm 5 do đó cái nhóm 5 thì cái lương của nó sẽ cao hơn lương của nhóm 5 là cao hơn so với lương của nhóm một ngày xưa do đó mà cái định mức này được giảm đi đấy lý do là đơn giá nó tăng lên thì định mức này nó giảm đi do đó nếu mà chúng ta sử dụng cái định mức này định mức 10 này mà chúng ta làm theo các cái đơn giá nhân công mà tính theo thông tư 05 năm 2016 cũ thì chắc chắn một điều là chúng ta bị giảm chi phí nhân công đi rất là nhiều lý do là số công nó giảm đi đấy thế cho nên là chúng ta lưu ý thì có một cái điểm rất quan trọng là tôi nhắc lại là cái định mức 10 này thì về nhân công rồi là bị giảm đi so với cả định mức cũ Đấy. còn về định mức vật liệu rồi định mức ca máy và thiết bị thi công thì bộ xây dựng cũng thay đổi rất là nhiều Đấy. so với định mức 176 cũ Đấy. tiếp theo phần thứ ba tôi hướng dẫn là việc tra công tác theo định mức số 10 năm 2019 như thế nào Đấy. thì bây giờ tôi quay trở lại phần mềm dự toán G8 à, để mà tra được định mức 10 thì à, việc đầu tiên chúng ta làm là mở phần mềm dự toán G8 lên sau đó thì chúng ta nên vào menu trợ giúp tiếp theo chúng ta vào menu trợ à, cập nhật dự toán G8 mục đích điểm gì để chúng ta lấy một cái bản phiên bản mới nhất của G8 thì đây cái bước cập nhật này chúng ta bấm vào đây thì chắc chắn là nó sẽ à, xin lỗi đây là máy của tôi thì tôi đang làm video cho nên tôi ngắt internet để cho cho khỏi thông báo các cái thông báo à, ví dụ Zalo chẳng hạn hay là <laughs> Viber chẳng hạn thế thì tôi ngắt thế còn khi mà chúng ta ở trên máy các bạn khi các bạn đã kết nối internet thì có hai tình huống xảy ra một là máy bạn chưa cập nhật bản mới thì nó sẽ cập nhật cho bạn hai là bạn đã cập nhật rồi thì nó sẽ thông báo là cái phiên bản của bạn là mới nhất rồi Đấy, bước một là như vậy bước thứ hai chúng ta vào ô tỉnh thành phố này chúng ta chọn mục thêm ở đây à, có lẽ tôi cũng phải kết nối một chút với mạng internet đây cập nhật này chúng ta chờ một chút thì máy tôi cập nhật rồi cho nên nó báo là không có bản G8 nào mới hơn thì như vậy là tốt lắm rồi bây giờ bước thứ hai là chúng ta vào ô tỉnh thành phố chúng ta chọn mục thêm sau đó chúng ta tìm ở ờ, cột thứ hai là cột có mục là định mức bội dựng chúng ta tích vào sau đó chúng ta bấm chấp nhận tuy nhiên ở trên máy này tôi đã tải về rồi cho nên là chúng ta không cần cái việc tải lại nữa cách thứ hai là chúng ta vào menu đơn giá tải về đơn giá trên mạng internet chúng ta chọn menu đầu tiên này đấy. sau đó chúng ta tìm cái mục là định mức bội dự chúng ta tích vào rồi bấm chấp nhận thì cũng được thôi đấy. hiện nay trên máy tôi là <clears throat> tôi đã cập nhật các cái định mức mới và phần mềm mới nhất rồi thì bây giờ tôi thử tra một cái đầu việc như sau có mấy cách tra ví dụ như tôi tìm một công tác là tôi biết tôi nhớ mã của nó AI 5 ờ, con một chẳng hạn đấy, thì tôi ờ, gõ AI khoảng hai con nó đã ra rồi ba con nó giảm bớt đi xong tôi chọn đấy được chưa đấy, thì như tôi vừa chỉ ra đây là nhân công là nhóm 5 và định mức của nó chỉ là công thôi đấy hoặc là cách thứ hai <clears throat> sau đó thì chúng ta điền khối lượng vào đấy. cách thứ hai là nếu mà chúng ta không nhớ nổi mã thì chúng ta có thể tìm theo tên tên tiếng Việt không giấu cũng được ví dụ bây giờ tôi đang muốn tìm công tác xây tường xây tường mát mà 75 thì tôi gọi là xây tường có dấu cũng được mà không dấu cũng được sau đó thì ờ, tôi gõ xây tường rồi phẩy 75 có nghĩa là tôi muốn tìm công tác xây tường mark 75 sau đó tôi bấm enter thì G8 hiện ra một loạt các công tác xây tường ở đây thì tôi sẽ chọn cái công tác của chúng ta đấy, đấy. cái khối lượng này chúng ta có thể điền trực tiếp hoặc là chúng ta có thể gõ diễn giải đấy. trục 1 đến 2 chẳng hạn này tôi đây ví dụ thôi 5 cái nhân với chiều dài 12,7 nhân chiều rộng 0,22 nhân chiều cao là 1,7 57 mét ví dụ thế thì à, chúng ta nhập cái à, tên cấu kiện rồi dấu hai chấm rồi là các cái phép tính như một biểu thức đại số xong nhập enter thì nó sẽ tự tính cho chúng ta ở đây và nó đưa tổng ở đây tương tự nếu có nữa chúng ta nhập ở đây vân vân thì cái à, video này là hướng dẫn chi tiết về cái định mà luật mới cho nên tôi không đi nhiều về cái việc tra công tác này thì có một cái video riêng chúng tôi đã làm rồi thì các bạn tra trên à, vào trợ giúp à, học dự toán này Đấy, hoặc là hướng dẫn bằng video chẳng hạn đấy hoặc chúng ta vào học dự toán này đấy, thì sẽ có đấy thì đấy là tra bằng à, định mức 10 hiện nay tôi đang để ở định mức ờ, ở phần ô đơn giá tôi đang để định mức 10 năm 2019 xây dựng thì là đấy là phần xây dựng ngoài ra thì còn có các phần như là định mức 10 2019 LD tức là phần lắp đặt 10 2019 KS tức là phần khảo sát 10 2019 SC tức là phần sửa chữa rồi phần thí nghiệm vật liệu rồi phần lắp đặt máy và công nghệ thì đây là đôi bốn sáu cái bộ định mức mới. Ví dụ chúng ta tra phần lắp đặt thì chúng ta có thể là để cho chính xác thì chúng ta có thể chọn phần định mức 10 2019 LD như này cũng được. Hoặc là nếu mà chúng ta quên, chúng ta để ở phần xây dựng mà chúng ta vẫn gõ mã BB chẳng hạn thì nó vẫn ra. Nó vẫn ra các cái mã đầu B đây. chấm 12 chẳng hạn thì nó vẫn ra chúng ta chọn. Đấy. Nếu chúng ta vẫn nhầm, chúng ta quên mất, chúng ta muốn gõ phần khảo sát C A chẳng hạn thì nó vẫn ra chúng ta chúng ta chọn Đấy. Tuy nhiên thì ờ, cách này cũng không sai nhưng mà chúng tôi khuyến nghị là nếu mà chúng ta làm các cái phần xây dựng lắp đặt khảo sát cũ đấy, ví dụ như chúng ta muốn làm cái định mức, mức cũ thì chúng ta nên chúng ta bắt buộc phải chọn đúng cái định mức cũ ví dụ chúng ta muốn phần lắp đặt nhưng mà theo định mức 1777 đến định mức số 236 tức là 1777 là năm 2007 này 236 là năm 2017 phần lắp đặt thì chúng ta phải chọn chính xác là định mức 177 236 năm lắp phần lắp đặt đấy chứ nếu mà chúng ta không chọn gì cả thì nó sẽ hiểu rằng nó sẽ lấy ở đỉnh mức 10 năm 2019 là mới nhất vì bao giờ nó cũng ưu tiên phần xây dựng lắp đặt khảo sát sửa chữa vân là phần mới nhất nếu như bộ dựng ban hành ok chưa thì sau khi tra xong thì ở đây nó có tỉnh thành phố hoặc là chuyên ngành thì đây là định mức bộ dựng à, các cái mã đầu A ở đây thì là phần xây dựng mã đầu B phần lắp đặt mã đầu C ở đây là gì phần khảo sát thì cái tên của đơn giá mm để sau này chúng ta kiểm tra xem là chúng ta lấy ở đâu tỉnh nào hay là chuyên ngành nào ví dụ điện lực viễn thông Đấy, hay là định mức bồi dựng còn đây là phần đơn giá thì chúng ta biết là lấy ở cái bộ đơn giá nào định mức nào Đấy, để chúng ta kiểm tra Đấy. như vậy là tôi vừa hướng dẫn xong cái quy trình để mà chúng ta uh, nhập một cái uh, một cái, cái um, các công tác mà theo định mức số 10 năm 2019 Bộ Dựng Vận hành Phần tiếp theo, tôi hướng dẫn chúng ta tính đơn giá nhân công và đơn giá ca máy theo thông tư số 15 và 11 năm 2019. Nhân công là tương ứng với thông tư 15, còn máy thì là thông tư 11 Đấy, của Bộ Bộ Xây dựng, từ Bộ Bộ Xây dựng. Giả sử tôi đã nhập một file này rồi, uh, file công trình các bạn các bạn nhập theo định mức 10 nhé. Ở đây thì chúng ta lưu ý là vì đây là định mức định mức có nghĩa là nó chỉ có các cái con số về định mức thôi. Tôi lấy ví dụ là định mức AI chẳng hạn thì nó chỉ có thép hình là bao nhiêu kg thép tấm bao nhiêu kg khí ga là bao nhiêu cân nhân công là bao nhiêu công thôi chứ nó không có đơn giá cho nên là rất nhiều rất nhiều người hỏi tôi là ô thế sao ba cái cột này không có đơn giá vì sao bởi vì đây là định mức thôi cho nên nó không có đơn giá và như phần đầu tiên tôi đã nói rằng là hiện nay ở trong thông tư 09 năm 2019 Bộ Xây dựng ban hành điều 19 khoản 1 thì là bộ không yêu cầu không bắt buộc các tỉnh phải ban hành các cái bộ sách đơn giá phần xây dựng phần lắp đặt phần khảo sát phần sửa chữa nữa do đó khả năng cao thì 63 tỉnh thì sẽ còn rất ít tỉnh ban hành cái này nữa Đấy, họ ban hành cũng không biết để gì nữa vì trong luật từ thông tư 06 năm 2016 đến thông tư 09 năm 2019 trong các bảng phụ lục 2 phụ lục 3 để tính toán thì Bộ Xây dựng hướng dẫn đều sử dụng định mức hết không có biết cái đưa con số đơn giá tỉnh ban hành vào đâu cả cho nên là cái cột ba cột này nó nó sẽ trống Đấy. Tuy nhiên lát nữa tôi sẽ hướng dẫn các bạn là muốn cái này nó có thì làm thế nào rất đơn giản thôi nhưng bây giờ chúng ta quay trở lại cái việc chủ đề chính của chúng ta là gì ạ là tính đơn giá nhân công tính đơn giá các máy đúng chưa ạ? bây giờ chúng ta bấm sang giá tháng thì tất nhiên là tất cả cái này cũng trống đơn giá vật liệu đơn giá nhân công đơn giá các máy trống chúng ta đừng có lo ngại chúng ta cứ kệ nó bây giờ chúng ta sang đầu vào rồi thì à, luật mới luật mới thì là chúng ta không sử dụng cái khái niệm là mức lương đầu vào LNC do các tỉnh ban hành theo vùng nữa ví dụ như một tỉnh nào đó ban hành mức lương đầu vào là 2 triệu 150 nghìn đồng một tháng thì đấy là chúng ta đang tính theo thông tư 05 năm 2016 cũ trở về trước còn bây giờ trở đi chúng ta chỉ sử dụng mỗi cái khái niệm là số ngày làm việc trong một tháng là 26 ngày thôi ạ tức là 30 ngày một tháng trung bình trừ đi 4 chủ nhật thì còn 26 ngày đấy. các tỷ lệ phụ cấp này chúng ta về cơ bản cũng sẽ không dùng nữa Tuy nhiên có thể sau này một số tỉnh sẽ ban hành các cái phụ cấp như là phụ cấp vùng sâu, vùng xa rồi khó khăn đắt đỏ, ví dụ như tỉnh Lai Châu, ví dụ như tỉnh Hòa Bình chẳng hạn thì chúng ta sẽ nhập vào đây. Chúng ta nhập vào đây. Còn các tỉnh còn lại có lẽ là sẽ gần như không sử dụng gì đến cái bảng hai này thì chúng ta cứ để bằng không. Còn tỉnh nào ban hành về phụ cấp vùng sâu, vùng xa rồi là khó khăn, rồi là đắt đỏ là bao nhiêu phần trăm, ví dụ 5%, ví dụ 7,5% hay là 15% thì chúng ta điền vào đây, thay con 0% này bằng từng phần trăm của đó. Tiếp theo ở đây thì ờ, chúng ta sẽ phải điền cái giá xăng rồi giá điện do xăng dầu là do Petrolimex ban hành công bố giá điện do Bộ Công Thương thì chúng ta click vào đây chúng ta điền, điền giá xăng dầu cái file này tôi đã điền sẵn chứ đáng ra thì nó sẽ bằng không hết Đấy, bây giờ chúng ta click vào đây để chúng ta xem là cái giá cái giá xăng dầu như thế nào đây khi chúng ta kích vào thì bao giờ nó cũng ra cái mục thông cáo báo chí của bên bộ à, bên ờ, Petrolimex thì ví dụ bây giờ đang là mùng 9 tháng 3 thì uh, Petrolimex công bố giá xăng ngày 29 tháng 2 đây đấy thì uh, ví dụ như là xăng thì chúng ta hay lấy là xăng uh, ờ, E5 RON 92 đấy, uh, giá này là giá đã bao gồm thuế rồi cho nên chúng ta phải lấy cái vùng 1 hoặc vùng 2 tùy tùy theo vùng của chúng ta sau đó chúng ta chia 1,1 ví dụ vùng 1 là 18.000 18.340 đồng này chúng ta chia 1,1 ra ừ dầu diesel 0,5 ờ, trăm lưu huỳnh thì chúng ta lấy giả sử vùng 1 chẳng hạn chúng ta lấy 14.780 đồng sau thuế chúng ta chia 1,1 ra trước thuế đấy thế còn thì ờ, ứng với cả giá điện giá điện thì chúng ta sẽ kích vào cái mục là đây click vào đây để xem giá điện của Bộ Công Thương <clears throat> thì chúng ta sẽ bấm vào cái mục ờ, Bộ Công Thương ban hành cái quyết định số 648 ừ, ngày 20 tháng 3 năm 2019 thì chúng ta kích vào cái mục tại đây để chúng ta tải cái cái này về đấy số 648 <clears throat> năm 2019 thế thì ở đây có hai phương án phương án thứ nhất là chúng ta lấy cái giá bình quân là 1.864,44 đồng trên 1 kWh điện giá này là giá chưa bao gồm thuế giá trị tăng tức là giá trước thuế thì chúng ta dùng luôn cái giá này để để để mà đưa mà mà, mà tính toán Đấy. cái thứ hai nữa là trong cái này thì ờ, điều 1 khoản 2 họ nói rằng là giá bán điện quy định kèm theo phụ lục Ờ, tại phụ lục kèm theo quyết định này là chưa bao gồm thuế trị tăng có nghĩa là trước thuế vậy chúng ta lấy luôn cái giá đó để dùng Đấy, phương án thứ hai là chúng ta sẽ lấy là giá bán lẻ điện cho các ngành sản xuất thì uh, có một số nơi thì họ lấy là điện áp dưới 6 kV thì họ lấy là giờ chung giờ bình thường giờ thấp điểm giờ cao điểm sau đó lấy ba con số này chúng ta cộng nghĩa là chúng ta lấy 1685 cộng 1001 cộng 3076 đồng chia cho 3 Đấy, thì là ra được là giá điện trước thuế thì chúng ta phải xem tỉnh của chúng ta quy định là ứng với uh, điện áp dưới 6 kV hay là ở mức nào hay là lấy ở cái mức điện bình quân này thì chúng ta sẽ lấy cái giá tương ứng đấy thế thì bây giờ uh, <clears throat> tôi sẽ lấy tôi lấy ví dụ để tính cái uh, theo là dưới 6 kV chúng ta tính nào đây tôi một cái file Excel rất đơn giản thôi ạ giá điện chẳng hạn đây thì tôi lấy bao nhiêu ạ 1685 cộng 1001 cộng 3076 tôi chia 3 đây các con số đấy ở đây 1685 1001 3076 tôi cộng vào chia 3 đấy, thì ra được cái giá trước thuế đấy. giá xăng chẳng hạn giá xăng thì à, xăng ờ, ờ, E5A92 đấy thì uh, bên uh, ờ, Petrolimex họ công bố là tôi lấy vùng 1 chẳng hạn đấy giá xăng xăng E5 RON uh, 92 chẳng hạn là 18.340 đồng vùng 1 thì tôi lấy 18 340 vùng 1 trước à, sau thuế sau đó tôi lấy cái này tôi chia cho 1,1 là ra được trước thuế thì ra được là 16.673 đồng Đấy, như vậy tôi sẽ nhập 13.436 à, diesel này 1954 này 16673 à, này tôi nhập vào đây được chưa xăng 16673 đây điện là 1954 đây tôi đưa vào điện 1954 đây tôi đưa vào đấy chúng <clears throat> ta kiểm tra lại các cái hệ số nhiên liệu phụ này đấy, theo thông tư Ờ, số 11 năm 2019 do Bộ Dựng ban hành. Đấy. Các cái um, tỷ lệ thu hồi khi thanh lý, đấy, số tiền mà nguyên giá máy được phép tính thanh lý thì theo quy định tại ờ, thông tư 11 mà 2019 về tính cam máy thì cái phần này nó dành cho phần tính cam máy nhé nhưng mà nhân tiện thì để mà nói phần tính nhân công tính cái nói đầu vào thì tôi tôi dẫn luôn cái phần nhập giá nhiên ờ, nhiên liệu rồi là các cái tỷ lệ thu, thu hồi thanh lý này Đấy. nói tóm lại ở đây thì chúng ta không cần điền cái ờ, đa phần chúng ta không phải điền cái gì ở đây chúng ta chỉ điền phần giá nhiên liệu này là chính thôi đấy tiếp theo ở bên dưới chúng ta nhìn thấy công cụ là có phần nguyên giá máy thì G8 đã để sẵn là theo thông tư 11 năm 2019 rồi tính máy theo thì G8 đã để sẵn là thông tư 11 2019 rồi nếu không phải chúng ta chọn lại tính lương theo thì lúc nãy tôi cố tình tôi đổi về đây để chúng ta nhìn thôi còn thực ra thì chúng ta phải chọn là cái phụ lục số 4 thông tư 15 2019 thông tư của Bộ Dựng ừ, đấy thì ở đây nếu mà chúng ta làm ở các tỉnh thì ờ, sẽ có có các cái văn bản có quyết định của tỉnh về tính lương thế còn nếu mà chúng ta chọn định mức bồi dựng thì trong định mức bồi dựng nó chỉ có phụ lục 4 về về về về cái lương bình lương bình quân thôi cái khung lương bình quân thôi sau đó chúng ta chọn vùng là vùng 1 2 3 2 4 của chúng ta Đấy, giả sử tôi chọn vùng 1 thì trước khi đi thì tôi chỉ cho các bạn phụ lục 4 như thế nào thông tư 15 Phụ lục 4 về khung giá nhân công thì nó ở trang số 16 Đây Phụ lục 4 về khung đơn giá nhân công xây dựng Đấy Thì ở đây <clears throat> họ phân làm 4 vùng 1, 2, 3 và 4 Đấy Cho các loại ờ, công nhân xây dựng phổ thông Rồi lái xe, rồi vận hành hành máy Rồi thuyền trưởng, thuyền phó, rồi ờ, thợ lặn vân vân Đấy Thì vùng 1 chẳng hạn họ cho là 213.000 đến 280.000 Thế thì ở đây Ờ, để cho dễ kiểm soát thì chúng tôi lấy cái mức min tức là vùng 1 chúng tôi sẽ lấy 213.000 vùng 2 chúng tôi sẽ lấy 195.000 vùng 3 chúng tôi sẽ lấy 180.000 ứng với cái công nhân xây dựng hoặc lái xe thế còn uh, thuyền trưởng thủy thủ chúng tôi sẽ lấy ở dòng 2 nghệ nhân thợ lặn chúng tôi sẽ lấy ở dòng số 3 Đấy. tại sao chúng tôi lấy ở min mà chúng tôi không lấy ở mắc vì là nếu mà lấy ở mắc thì sai quá bởi vì tất cả các loại thợ mà để mắc thì chắc chắn là sai để min thì cũng không đúng lắm đâu nhưng mà nó an toàn còn nếu tại sao không để ở trung bình bởi vì nếu để ở trung bình thì khi mà chúng ta nhìn vào cái bảng này chúng ta lại mất công chúng ta cộng vào chia đôi thì chúng ta sẽ khó để kiểm soát trong như vậy thì đối với các tỉnh mà họ chưa có các cái quyết định để mà ban hành về cái đơn giá nhân công xây bình quân dựa theo cái khung số 4 này thì chúng ta tạm thời chúng ta phải lấy ở cái khung số 4 này thôi lấy ở min chứ còn không cách nào tối tối ưu hơn cả tuy nhiên lát nữa tôi sẽ hướng dẫn một số tỉnh đây ngay bây giờ luôn là một số tỉnh như là tỉnh Bình Thuận chẳng hạn là đầu tháng 3 năm 2020 họ đã ban hành quyết định số 540 để mà công bố cái đơn giá nhân công xây bình quân trên địa bàn tỉnh đấy thì ờ, cái quyết định này của họ thì họ ban hành là từng cái loại thợ một cho vùng 2, vùng 3, vùng 4 của họ đấy, ví dụ như là nhóm 1 chẳng hạn của nhân công xây dựng trực tiếp ấy thì vùng 2 là 201.715 đồng nhóm 23 thì là 204.420 242 đồng vân vân Đấy, rồi cho các kỹ sư rồi cho bên tư vấn rồi cho thuyền trưởng thuyền phó thủy thủ các loại thợ của họ đấy thì về cơ bản là đây là họ bám sát theo thông tư số 15 ở cái bảng mà phụ lục số 11 đây tức là các sau này các tỉnh sẽ phải lần lượt ban hành các cái quyết định để công bố đơn giá nhân công xây dựng bình quân của tỉnh mình theo đúng như cái mẫu ở phụ lục số 11 này thì lúc đó chúng ta sẽ có số liệu để mà chúng ta tính cho các tỉnh thế còn đối với các tỉnh mà chưa có số liệu thì tạm thời là chúng ta chấp nhận là lấy tạm thời ở cái phụ lục 4 như tôi vừa chỉ lúc đấy ạ à đấy như tôi vừa chỉ đấy. chính vì thế là đây chúng ta chọn phụ lục 4 thông tư 15 2019 của bộ xây dựng vùng chúng ta chọn vùng của chúng ta ở đây đấy. bước tiếp theo để mà tính được giá nhân công chúng ta sang bên sheet nhân công thì G8 sẽ tính cho chúng ta là gì ạ theo công thức của thông tư 15 là chúng ta phải lấy cái đơn giá nhân công này sẽ bằng hệ số lương nhân đơn giá nhân công sự bình quân Đấy. tôi nhắc lại đối với các tỉnh mà đã ban hành rồi thì G8 sẽ lấy cái, cái đơn giá nhân công bình quân này ở ờ, cái tài liệu do tỉnh công bố ví dụ như tỉnh Bình Thuận này chẳng hạn ví dụ vùng vùng 2 chúng tôi sẽ lấy ở đây vùng 3 sẽ lấy ở cột này và vùng 4 sẽ lấy ở cột cuối cùng này đấy còn đối với tỉnh nào mà chưa công bố thì chúng ta tạm lấy phụ lục 4 đấy. trong thông tư số 15 năm 2019 bộ dựng ban hành thì đây chính là lấy ở phụ lục 4 đấy. cho nên là các nhóm 1 2 5 là nó bằng nhau đấy. vì chúng tôi đang để ở mức min đấy. thì công thức tính là gì ạ lấy hệ số lương nhân đơn giá bình quân đấy. cho một ngày công chia cho hệ số lượng bình quân thì ra sẽ ra được cái đơn giá nhân công này bây giờ chúng ta sẽ tôi sẽ hiện tất cả các cột để chúng ta nhìn ở đây thì G8 vẫn hỗ trợ chúng ta một số các loại phụ cấp như tôi vừa giải thích ở phần đầu vào lý do có thể một số tỉnh họ ban hành các phụ cấp cho nên chúng tôi vẫn để ờ, đối với trường hợp này chúng ta không cần để chúng ta ẩn đi rồi đây lương sẽ bằng gì ạ hệ số lương nhân đơn giá nhân công bình quân chia cho hệ số lượng bình quân đây cũng thế đây cũng thế và cột này thì nó bằng cột này cộng với các phụ cấp nếu có nhưng mà không có phụ cấp cho nên là hai cột này là bằng nhau đấy cho nên thực ra thì khi in ấn là cái cột này chúng ta sẽ gì ạ à? sẽ không có nó chỉ bằng này cột thôi là theo đúng như cái công thức ở trong thông tư họ dẫn đấy công thức ở trong thông tư số 15 đây tôi trả lại cái công thức để chúng ta hướng dẫn ở trang số 9 trang số 9 đây công thức tính đơn giá nhân công sẽ bằng đơn giá nhân công sự bình quân nhân hệ số lương của nhân công chia cho hệ số lương bình quân của nhân công đó và ở phía dưới này bộ xây dựng mục 6 là có ví dụ tính toán là tương tự như tôi đang dẫn ở trong file vừa rồi là lấy cái hệ số lương Đấy, ví dụ như là bậc 3 trên 7 chẳng hạn là sẽ hệ số lương 1,39 này này nhân mức lương bình quân của bậc 3,5 chia cho hệ số lương bình quân là của của của thợ nhân công sự phổ thông ấy là 1,52 thì sẽ ra được cái 164.600 đồng ở đây đấy thì phần mềm nó cũng sẽ tính giống hệt như cái bảng này và nó áp dụng đúng cái công thức 1.3 ở điều 5 này đấy thế đấy là phần nhân công tiếp theo uh, tôi sẽ sang mục tiếp theo là tính đơn giá ca máy theo thông tư số 11 năm 2019 Bộ Dựng ban hành à tôi giải thích thêm một chút nữa đối với các tỉnh thì sao với các tỉnh nào mà đã ban hành đơn giá nhân công rồi thì sao tôi lấy một file khác đi vừa rồi là tôi có chỉ ra một tỉnh là tỉnh Bình Thuận là họ đã ban hành cái cái cái cái đơn giá nhân công của họ rồi đây tỉnh Bình Thuận đây là họ đã ban hành cái quyết định số 514 ngày 3 tháng 3 năm 2020 thì bây giờ chúng ta chọn tỉnh thành phố là Bình Thuận Đấy, Bình Thuận chưa Đấy. sau đó chúng ta nhập một số mã tôi ví dụ thôi cho nhanh thôi nhé khối lượng chúng ta nhập sau thế thì <clears throat> sau khi chúng ta nhập rồi thì đơn giá nó vẫn là trống giá thông báo đây vẫn là trống chưa có gì cả đúng chưa sau đó chúng ta sang đầu vào ừ. thì khi chúng ta sang đầu vào một cái thì lập tức G8 nó chọn ngay nguyên giá chọn thông tư 11 rồi máy chọn thông tư 11 219 rồi lương nó chọn theo quyết định bao nhiêu ạ quyết định 514 năm 2020 của mình tỉnh Bình Thuận rồi nó chọn sẵn chúng ta rồi như vậy là tất cả các luật đã chọn đúng chúng ta sẵn rồi chúng ta chỉ việc chọn vùng thôi ạ à. vùng thì chịu rồi chúng ta phải tự chọn giả sử tôi chọn là thành phố phan thiết của của tỉnh chẳng hạn đấy sau đó chúng ta bấm tất nhiên là chúng ta sẽ phải điền cái giá xăng dầu cho đúng nhé xăng dầu tôi điền lại này tôi giả sử tôi lấy giá xăng dầu ở đây nhé theo bên Petrolimex với cả bên ờ, bộ công thương ban hành giá xăng dầu nhé Đấy, chúng ta kiểm tra lại số lương này à, cái hệ số nhiên, phụ này ừ. sau đó chỉ chúng ta bấm sang bên xin nhân công thì G8 cũng tính cho chúng ta gì ạ cái đơn giá nhân công ở đây sẽ bằng hệ số lượng ở đây nhân đơn giá bình quân ở đây chia cho hệ số lượng bình quân ở đây Đấy. trong đó nhóm 1 của thành phố Phan Thiết là vùng 2 201.715 đồng lấy ở đâu ra đây 201.700 bao nhiêu đấy đây vùng 2 nhóm 1 là 201.715 đồng đúng chưa tiếp theo nhóm 2 thì là 204.242 đồng nhóm 2 đây nhóm 1 thì nhóm 2 và nhóm 3 thì là 204.242 đồng đấy. tương tự như vậy à, nhóm 4 thì sẽ là 206.802 chúng ta kiểm tra trong cái uh, quyết định của tỉnh đấy. thế như vậy là với tỉnh ban hành ờ, đơn giá nhân công bình quân thì G8 sẽ lấy đơn giá nhân công của tỉnh đó đấy. còn nếu mà tỉnh mà không ban hành thì G8 sẽ phải lấy tạm thời ở phụ lục 4 của thông tư 15 2019 tương tự như vậy tính máy thì cũng sẽ tính cái mức lương này đây cái um, tính là hệ số lương nhân mức lương bình quân chia cho hệ số lương bình quân trong đó cái mức lương bình quân này thì là G8 sẽ lấy ở trong cái quyết định của tỉnh Bình Thuận đấy <clears throat> bây giờ tôi tạm đóng này lại tôi quay trở lại cái file kia tôi hướng dẫn tiếp rồi bây giờ chúng ta sẽ quay phần 3 phần tiếp theo là phần tính đơn giá ca máy theo thông tư số 11 năm 2019 rồi bây giờ chúng ta phải xem cái thông tư 11 nó làm sao đây thông tư 11 đây đây là thông tư số 11 năm 2019 của Bộ Xây dựng để mà hướng dẫn xác định giá các máy và thiết bị thi công. Thì thông tư này thay cho thông tư 06 năm 2016 của Bộ Xây dựng. Đấy, trong thông tư 06 thì vừa tính chi phí dự, uh, xây dựng mà vừa tính chi phí nhân công, à chi phí các máy. Thì thông tư 11 này là thay cho cái phần phụ lục để tính giá các máy ở thông tư 06 năm 2016 cũ. Đấy. Thế thì <clears throat> ở trong cái Ờ, thông tư 11 này nó có 3 4 file liền cơ. Bộ xây dựng của họ ờ, đưa lên website của họ thì có 3 4 file cơ. Thì chúng ta lấy ở cái file thứ ba trở đi thì bắt đầu có phụ lục 2. Thì chúng ta sẽ phải tính theo các cái định mức về máy ví dụ như số ca một năm là bao nhiêu khấu hao bao nhiêu phần trăm sửa chữa bao nhiêu phần trăm rồi định mức nhiên liệu là bao nhiêu lít diesel bao nhiêu uh, ờ, kWh điện vân vân rồi là nhân công điều khiển là thợ bậc mấy trên 7 hay là mấy thợ bậc mấy trên 7 mấy thợ nào đấy thì chúng ta theo cái cầu số 9 này Đấy. và đặc biệt là đây bộ xây dựng cũng cho chúng ta cái nguyên giá để tham khảo thì là ví dụ như cái máy đào một gầu bánh xích ở đây cái đầu tiên này thì là 809 triệu 944 nghìn đồng một cái máy để chúng ta tính được cái chi phí khấu hao sửa chữa chi phí máy khác Tuy nhiên ở đây thì tôi không đi chi tiết vào cái việc là tính toán bằng tay mà tôi hướng dẫn trên phần mềm thì bây giờ chúng ta thao tác như sau sau khi chúng ta điền cái giá dầu diesel giá điện giá xăng đây rồi chúng ta kiểm tra lại hệ số nhiên liệu phụ đây rồi chúng ta kiểm tra xem là cái giá trị thu hồi thanh lý khi mà chúng ta mua máy là bao nhiêu triệu đồng trở lên thì được thanh lý chẳng hạn đấy, thì chúng ta kiểm tra lại 30 triệu tương ứng với cả 10 phần trăm chẳng hạn đấy sau đó thì chúng ta bấm sang bên sheet máy thì khi đó G8 sẽ tính toàn bộ cái đơn giá ca máy này là theo hướng dẫn tại thông tư số 11 năm 2019 và riêng phần lương lương này nhân công lấy máy này thì G8 sẽ tính theo là cái thông tư số 15 năm 2019 của Bộ Xây dựng đấy tôi lấy ví dụ các cái định mức ở đây là lấy ở thông tư 11 lương ở đây thì có thể là đối với các tỉnh ban hành à, đơn giá nhân công bình quân thì chúng tôi sẽ lấy các tỉnh còn trong hợp này chúng tôi lấy ở phụ lục số 4 trong thông tư 15 của Bộ Xây dựng đấy các cái tỷ lệ phần trăm khấu hao sửa chữa ở đây là chúng tôi lấy ở trong thông tư số 11 năm 2019 Bộ Dựng ban hành và nó có công thức tính toán tôi lấy ví dụ tính nhiên liệu thì lấy định mức nhiên liệu nhân với giá nhiên liệu trước thuế nhân với hệ số liệu phụ đấy đơn giá nhân công chẳng hạn thì nhân công bậc 1 trên 4 nhóm 9 lái xe lái xe bậc 1 trên 4 nhóm 9 chẳng hạn thì nó sẽ tính là gì ạ nó lấy là hệ số lương bậc 1 thì tất nhiên là hệ số là một rồi đấy. nhân đơn giá bình quân chia cho hệ số lương bình quân đấy. cho xuống cái này nó rõ hơn đây hệ số bậc 3 trên 4 nó sẽ là 1,4 này nhân hệ nhân đơn giá bình quân chia hệ số bình quân đấy ở đây có công thức tính chủ để chúng ta kiểm tra đấy. và sau khi tính xong rồi chúng ta quan tâm là cái đơn giá ca máy ở đây ví dụ máy cần trục ô tô 10 tấn là 1 triệu 880 nghìn 581 ờ, đồng này đầm bàn 1 kW này 221 nghìn 200 đồng 1 k đấy bước tiếp theo như vậy là chúng ta đã tính được cái này rồi tất cả các loại máy rồi bây giờ chúng ta chỉ in ra thôi để chúng ta giải trình tại sao chúng ta có được cái giá này tại sao chúng ta có giá này đấy một vấn đề nữa chúng ta thấy rằng sau khi tính rồi thì cái giá nhân công ra máy ở đây vẫn gì ạ vẫn trống Đấy, cho nên là chúng ta sang đầu vào cả sang nhân công hoặc sang máy chúng ta tích vào gì ạ linh nhân công thì nó hỏi có linh sang bên cổ giá tháng ở bên xin giá tháng không thì chúng ta bấm yes chúng ta tích là linh máy nó hỏi có linh không chúng ta bấm yes thì lúc đó chúng ta sang bên đây chúng ta thấy gì ạ là phần nhân công là được linh rồi ví dụ nhân công linh từ S8 này S9 này đến S11 chúng ta bấm Ctrl vào móc vuông cho thấy ạ 8 9 11 đấy ạ S đấy ạ nó link từ đây sang máy chẳng hạn tôi lấy cái máy đầu tiên nó link từ K6 chúng ta bấm Ctrl mở móc vuông thì K6 chính là cái ô này là cần trục 10 tấn đơn giá của nó đấy cái cuối cùng nó link từ đâu ra là K75 chúng ta bấm Ctrl mở móc vuông thì K75 chính là gì ạ là cái máy ủi 110 CV nó link K75 là đây link từ 1 triệu 7 579.722 đồng ở đây link ở đây sang đấy. như vậy là chúng ta đã được cái phần nhân công rồi chúng ta được phần máy rồi còn thiếu phần vật liệu thì đến phần ngay sau đây tôi sẽ nói luôn để chúng ta tính dự toán như vậy phần nhân công xong rồi phần máy xong rồi đúng chưa bây giờ chúng ta sẽ lập dự toán một cái hồ sơ dự toán như nào ví dụ một đơn vị tư vấn thiết kế họ muốn dùng định mức 10 muốn dùng thông tư 15 thông tư 11 để họ tính dự toán chẳng hạn họ thiết kế xong rồi họ tính dự toán chẳng hạn làm nào đơn vị thi công xây lắp đấy, họ đấu thầu họ làm hồ sơ dự thầu thế nào rồi đơn vị tư vấn họ lập tổng đầu tư để trình chủ đầu tư thế nào thì chúng ta xem theo dõi ngay bây giờ bây giờ chúng ta đến phần lập dự toán dự thầu thì trước khi lập thì chúng ta phải nhập cái giá thông báo vật liệu ở đây có hai cách cách thứ nhất đơn giản nhất là chúng ta nhập bằng tay cách thứ hai là chúng ta nháy phải chúng ta áp giá thông báo vật liệu hoặc là chúng ta nhìn thấy phía dưới này có áp giá thông báo vật liệu chúng ta kích vào tự như nhau thôi áp giá thông báo vật liệu ở đây chúng ta để là định mức bồi dựng thì chưa đúng giả sử là chúng ta làm ở tỉnh Hà Nội chẳng hạn chúng ta chọn Hà Nội chúng ta chọn cái thông báo giá mới nhất 09 2019 này ban hành đầu tháng 12 năm 2019 này đấy. vùng chẳng hạn chúng ta chọn vùng các quận các huyện chẳng hạn đấy tùy chúng ta rồi bấm chấp nhận <clears throat> thì nó ra liệt kê các loại ờ, vật liệu chúng ta đây các đơn vị cung cấp đây thì ờ, tôi ờ, các bạn có thể chọn tùy đấy, đây chẳng hạn được chưa Tuy nhiên đây thì tôi chọn cho nhanh chọn giá trung bình nhé trung bình nhé rồi nó tự đã chọn chúng ta đây rồi là bấm chấp nhận Đấy. thì cái vật liệu nào mà nó có và nó áp được thì nó đổi sang tên màu xanh còn cái màu xanh này là do giá tháng giá thông báo lớn hơn giá gốc cho nên nó đổi sang màu xanh thôi còn chúng ta phải xem cái tên nó màu xanh là nó áp được rồi còn tên màu đen như này là chưa áp được thì chúng ta tự nhập tay chúng ta phải tự nhập tay vào Đấy. ví dụ bây giờ chúng ta nhập là đá răm chẳng hạn là 215 nghìn đấy oxy đất đèn chúng ta phải nhập tay vào Đấy. tất cả những chúng ta phải nhập tay vào chúng ta nhập sau nhé <clears throat> bây giờ tôi sẽ hướng dẫn chúng ta phải nhập nốt các cái vật liệu còn thiếu này tuy nhiên để tiết kiệm thời gian thì cái này là quá dễ chúng ta chúng tôi tôi không dẫn nữa bây giờ chúng ta tính dự toán thế nào thì bây giờ chúng ta sang bên sheet tổng hợp kinh phí mục Đấy. mặc định thì G8 để mục là vật tư theo là theo công trình có nghĩa là chúng ta theo công trình tức là chúng ta theo cái đơn giá bằng không ở đây theo cái thành tiền bằng không ở đây bởi vì ra đây chúng ta đang theo định mức cho nên nó không có đơn giá thế cho nên ở đây cái chi phí vật liệu theo đơn giá nó bằng không chi phí nhân công theo đơn giá bằng không và chi phí máy theo đơn giá bằng không còn cái chênh lệch này thì nó chính là cái chênh lệch giữa hiện tại so với cả cái không cho nên nó chính bằng cái cái cái cái, cái ờ, chi phí ờ, vật liệu hiện tại đây nó chính là chi phí nhân công hiện tại và đây chính là gì ạ chi phí máy hiện tại do gốc nó bằng không Đó. thì cũng không sao cả nhưng nếu làm theo cách này thì nó không được đúng lắm không được nhìn nó không được đẹp lắm thôi chứ không phải không đúng đúng nhưng mà không được đẹp lắm cho nên chúng tôi khuyến nghị là chúng ta nên làm theo chọn vật tư theo giá tổng hợp có nghĩa là gì ạ chi phí vật liệu là một này chi phí nhân công ở đây là hai này và chi phí máy ở đây là ba là chúng ta theo cái bảng giá tổng hợp tôi ví dụ vật liệu lấy ở giá tổng hợp Y12 nhân công ở J12 và máy lấy ở K12 chúng ta nhớ ạ Y, J và K12 của giá tổng hợp chúng ta bấm can chuôn vào móc vuông ạ đây Y, J, K là ba cột tương ứng với gì ạ thành tiền của vật liệu nhân công và máy và đây dòng 12 là gì ạ là dòng tổng nó thấy ạ bằng xăm đây bằng xăm ở đây và bằng xăm ở đây đấy thế cái này thì lấy đâu ra thì chúng ta sẽ lấy khối lượng công tác mà nhân với đơn giá công tác đấy. đơn giá vật liệu lấy đâu ra lấy ở đơn giá chi tiết chúng ta bấm ca chuẩn mẫu vuông đây lấy đây ra cái này nó dựa trên con số này cái này dựa bằng xăm cái này cái này thì bằng định mức 11 đã à, định 10 bộ dựng mà nhân với cái giá chúng ta nhập vào bên sheet, sheet giá tháng này đấy thì cái này chúng ta tính theo định mức nhé tính theo định mức đây là giá thông báo vật liệu của tỉnh Đấy. đây là giá nhân công máy mà chúng ta tính theo gì ạ theo thông tư 15 và máy tính theo thông tư 10 à, thông tư 11 để ra được cho nên là cái việc tính theo đơn giá chi tiết và giá tổng hợp đây thì hoàn toàn phụ thuộc vào định mức bộ dựng ban hành và giá thông báo do vật liệu nhân công ờ, giá thông báo vật liệu do tỉnh ban hành cũng như là đơn giá chúng ta tự nhân công máy chúng ta tự tính ra được mà không liên quan gì đến đơn giá phần xây dựng đơn giá xây dựng công trình phần xây dựng phần lắp đặt phần khảo sát phần sửa chữa vân vân do tỉnh ban hành nữa đấy thì đây là theo hướng dẫn tại phụ lục số 3.1 trong thông tư số 10 thông tư số 09 năm 2019 Bộ Dự ban hành là chúng ta tính theo đơn giá chi tiết và theo giá tổng hợp thì chúng tôi khuyến nghị chúng ta chọn là cái vật tư này vật tư theo chúng ta nên chọn theo giá tổng hợp tất nhiên chúng ta có thể chọn theo tổng vật tư được không sao cả Đấy, thì tùy các bạn chúng ta chọn theo tổng vật tư thì chúng ta bên tổng vật tư đây thì ở đây chúng ta nên chọn cái hiện bảng ấy là hiện bảng giá hiện trường rút gọn thì nó sẽ lấy thành tiền vật liệu tổng thành tiền vật liệu ở đây này tổng thành tiền nhân công ở đây tổng thì tiền máy đây để nó đưa sang bên sheet tổng hợp phiếu mục này tôi lấy ví dụ <clears throat> vật liệu này nó lấy ở ô tổng hợp vật tư OP19 chúng ta bấm can chôn mở vuông đây P là thành tiền đối với vật liệu đúng chưa ạ 19 tức là gì ạ tổng tiền vật liệu đây đây tổng tiền vật liệu đây nó đưa sang tương tự như vậy máy cho nhanh nhé đấy, máy thì lấy ở đâu ạ à? P36 chúng ta bấm can chôn mở vuông thì đây ạ à, P36 tức là gì ạ tổng tiền máy của cả công trình ở đây để xong xong các cái máy công trình ở đây Đấy. chúng ta nhớ là chọn bảng số 7 nhé thì nó sẽ hiển thị rõ hơn có nghĩa là diện gì khối lượng giá và thành tiền tương ứng với cái giá hiện trường giá cuối cùng thì nó tiện hơn là chúng ta để cái bảng là chênh lệch rút gọn như ngày xưa nữa nhé Đấy. như vậy chốt lại tôi khuyến nghị các bạn chọn tối ưu nhất là chọn theo giá tổng hợp hoặc chọn theo tổng đầu tư nhưng tôi vẫn khuyến nghị theo giá tổng hợp lưu ý bên sheet giá tổng hợp thì ở đây chúng ta không thấy diễn giải nhưng mà chúng ta muốn nó như sheet công trình mà có diễn giải thì làm thế nào tôi lấy ví dụ ở đây nhé có một số cái diễn giải để chúng ta rõ này <clears throat> bằng đào đất máy đào ví dụ như 1 cộng 2 nhân 3 tôi ví dụ thôi nhé 5 nhân 7 chẳng hạn này VK1 này mở ngoặc 1 cộng 2 này nhân 3,57 tôi lấy ví dụ nhé thì đây nó có một số diễn giải thì chúng ta muốn đây cũng có diễn giải thì làm thế nào hiện nay là chưa có thì chúng ta bấm vào dùng mục gì ạ có diễn giải thành công cụ dưới cùng màn hình ở đây sau đó chúng ta bấm nút hình tam giác ở trên thanh công cụ hoặc là bấm phím F5 trên bàn phím nó sẽ ra chúng ta ở đây như vậy chúng ta thấy là cái bảng gì ạ bảng giá tổng hợp này nó có diễn giải có diễn giải như bình thường bây giờ chúng ta kiểm chúng ta so sánh giữa cái bảng giá tổng hợp này với cả sheet công trình nó khác với nhau nhé ở sheet công trình có cột số thứ tự mã tên đơn vị khối lượng số tự mã tên đơn vị khối lượng nhé bên này có không số tự mã tên đơn vị khối lượng đúng chưa giống nhau chưa và khối lượng ở đây có cả diễn giải có cả diễn giải tiếp theo là ba cột đơn giá và ba cột thành tiền chúng ta kiểm tra đây cũng ba cột đơn giá ba cột thành tiền đúng chưa và cuối cùng là gì ạ và tổng cộng nếu có ở đây thì bên này nó cũng có gì ạ nó cũng có tổng cộng nếu có ở đây cho nên uh, rất nhiều người cứ hỏi là thế bây giờ cái ship công trình nó không có giá không có tiền và không có tổng tiền thì không in được à uh, thì để làm gì thì câu trả lời là gì ạ chỉ để để nhập cái diễn giải khối lượng nhập các đầu việc nhập khối lượng ở đây thôi hoặc là nhập kích thước số kiện dài rộng cao ở đây mà thôi ạ chứ còn thì không dùng để in ấn như ngày xưa nữa mà thay vì in cái sheet công trình này thì chúng ta sẽ in cái sheet giá tổng hợp này ra vì sao vì tất cả các cột là tương đương vì sao nữa vì có cả diễn giải vì có diễn giải giống như sheet công trình ở đây có diễn giải đây có diễn giải như bình thường cho nên câu trả lời cuối cùng là gì ạ thay vì in sheet công trình ra thì chúng ta sẽ ít chúng ta sẽ in hoặc là nộp cái sheet giá tổng hợp này để mà chứng minh cái giá ở đây chứng minh cái thành tiền ở đây và chứng minh cái tổng tiền ở đây cũng như là cái diễn giải khối lượng ở đây đấy tôi nhắc tôi nhắc lại chúng ta chúng ta nhớ cái chuyện đó <clears throat> đấy như vậy cái xích công trình này chỉ để mà nhập liệu thôi nhé chứ còn gần như không cần để làm gì nữa đấy nếu chúng ta chọn là vật tư theo giá tổng hợp đấy <clears throat> tiếp theo sang phần uh, lập hồ sơ dự thầu hồ sơ dự thầu <clears throat> ở đây thì uh, tôi lưu ý các bạn chúng ta trước sang phần mới thì chúng ta lưu ý là khi chọn thông tư nhé chúng ta phải chọn là thông tư 09 hay 19 của bộ xây dựng nhé chứ chúng ta đừng để thông tư 06 cũ nữa thì không đúng đâu và chúng ta phải chọn thông tư 09 đấy thì nó mới có các chi phí như là chi phí trực tiếp này sau đến chi phí gián tiếp này đấy, chi phí gián tiếp nó có là chi phí chung để lán chạy nhà tạm một số công tác không xác định khối kế này vân nếu chúng ta muốn có chi phí uh, gián tiếp khác thì chúng ta vào bên công trình hệ số chi phí xây lắp chúng ta điền cái gián tiếp khác bao nhiêu phần trăm ở đây Đấy. trong thông tư bộ dựng hướng dẫn là lập theo một cái dự toán thế nhưng mà chúng tôi thấy rằng là lập theo dự toán ở đây nó rất là khó bởi vì ví dụ như một cái ví dụ như là một cái hạng mục gián tiếp ví dụ như là một cái uh, nhà để chứa vật liệu như là chứa thép và chứa xi măng chẳng hạn nhưng mà cái nhà đấy nó dùng chung cho hai công trình trong cái dự án thì không biết phân bổ thế nào vào cái vào cái dòng chi phí gián tiếp khác ở đây đấy. cho nên cái này là một trong cái cái mà rất là khó để phân bổ cho công trình cho nên chúng tôi thấy rằng là nếu như mà có một cái hạng mục gián tiếp khác thì tốt nhất là chúng ta sang đây chúng ta lập một cái mã là HM tên là hạng mục gián tiếp khác ví dụ là như là cái nhà bao che vật liệu nhà bao che máy chẳng hạn chúng ta cũng lập các đầu việc ở đây sau đó thì <clears throat> chúng ta tính toán như bình thường và in ấn như bình thường nó giống như một cái hạng mục ở đây thôi Đấy. <clears throat> tiếp theo bây giờ tôi sang phần chính tôi muốn nói là phần tính hồ sơ đấu thầu thì đơn giản là chúng ta bấm sang phân sheet chiết tính và sheet dự thầu trước khi ờ, xem thì chúng ta nên lưu ý xem là cái thông tư ở đây chúng đang chúng ta đang chọn là thông tư gì thì chúng tôi với thông luật mới chúng ta phải chọn thông tư 09 hay 19 bộ xây dựng hoặc là một số đơn vị lại muốn có cả dự phòng vào chúng ta chọn là có dự phòng đấy, còn không thì chúng ta chọn là thông tư 09 hay 19 bộ xây dựng đấy thì à, ở đây chúng ta quan tâm xít chiết tính thì à, chúng ta tính dựa vào định mức này dựa vào giá nhân công máy chúng ta vừa tính được theo thông tư 15 và thông tư 11 này thì chúng ta ra được chi phí uh, nhân công và chi phí máy cho từng đầu việc một sau đó chúng ta cộng các chi phí như là chi phí chung rồi lán chạy nhà tạm rồi trực tiếp phí khác rồi là Ờ, thu nhập thuế trước chẳng hạn thuế để chúng ta ra được là chi phí ờ, xây dựng cho một đơn vị công tác là bao nhiêu ở đây Đấy. công tác nào mà nó có vật liệu thì nó có cả vật liệu ở đây thì đây là định mức của vật liệu này theo thông tư số 10 29 đây là giá vật liệu mà chúng ta áp theo giá thông báo của tỉnh theo tháng theo quý này chúng ta nhân ra được chi phí vật liệu Đấy, tương tự như vậy thế thì <clears throat> một đơn vị công tác ví dụ như bây giờ là 100 mét khối đào đất thì nó hết là nó cần phải là 3 903.577 đồng thì cái 903.537 nó sẽ đưa qua đây để chúng ta tính này. đây 903.537 đồng thì nó linh từ bên chiết tính OH21 sang chúng ta thì thành tiền đây thành tiền đây thì đây chính là cái sum này chính là tổng chi phí xây dựng cho cái công trình hay cái hạng mục số 1 này của chúng ta Đấy. Tuy nhiên ở đây thì à, cái phần hạng mục trung thầu thì chúng ta không cần nữa Bây giờ với thông tư số 09 này 19 mới thì phần hạng mục chung là không còn khái niệm hạng mục chung nữa. Cho nên cái xếp hạng mục chung này chúng ta có thể là vào menu hiển thị, hiện ẩn sheet bảng, chúng ta ẩn cái xếp hạng mục chung này đi. Đây, hạng mục chung này, hạng mục chung thầu này chúng ta bỏ đi. Đấy. Đây chúng ta sang phần dự toán gói thầu. Thì chi phí xây dựng nó được link ở bên ở bên sheet dự thầu sang, dự thầu J11, chúng ta bấm Ctrl mở vuông đây. Đây là sau thuế của cái hạng mục đấy đấy được chưa thì trước thuế nó sẽ bằng gì ạ sau thuế chia 1,1 còn thuế này nó sẽ bằng gì ạ sau thuế mà trừ đi trước thuế tính hơi ngược một chút nhưng mà bắt buộc phải tính như thế mới ra được chứ tất nhiên là sau thuế thì bằng là trước thuế cộng thuế đúng rồi nhưng mà muốn tính được cái trước thuế chúng ta phải tính ngược là cái, cái sau thuế này chia 1,1 đấy ở trong thông tư thì bộ xây dựng hướng dẫn là cái chi uh, đối với cái dự toán gói thầu thì nó không còn hạng mục chung nữa mà chỉ còn chi phí dựng và chi phí dự phòng thôi đấy chi dự phòng của chúng ta sang bên bên phần dự phòng này để chúng ta à, dự dự à, dự phòng thầu để chúng ta tính toán cái phần dự, dự phòng này thì à, về phần dự phòng này thì chúng tôi đã có một cái video ở trong cái phần trợ giúp học dự toán này chúng ta bấm vào đây để chúng ta xem cái video mà hướng dẫn sử dụng đấy <clears throat> chúng ta xem cái phần à, về à, tính dự phòng nhé để chúng tôi đã hướng dẫn rất kỹ rồi đấy. <clears throat> như vậy là khi đến thì chúng ta sẽ in cái phần đối với hồ sơ đấu thầu chúng ta in cái dự toán gói thầu này in dự phòng này in dự thầu ra này và in chiết tính ra này tất nhiên chúng ta kèm theo các cái bảng để mà uh, diễn giải khối lượng đi chẳng hạn này nếu có rồi uh, chúng ta giải thích cho họ cái nhân công máy tính thế nào này giải thích cho họ máy tính thế nào cho nên chúng ta phải in nó ra đấy <clears throat> tiếp theo phần cuối cùng là chúng ta lập tổng ô tư đấy, theo thông tư uh, số 09 219 Bộ Dựng và thông tư số 16 năm 2019 Bộ Dựng. Chỗ này là tôi viết hơi nhầm ở đây, đây là thông 09 không, không 9 hay 19 là thu 16 <coughs> đấy bây giờ chúng ta sang bên phần uh, ship tổng chi phí tổng phí thì ở đây chúng ta phải kiểm tra định mức tư vấn là chúng ta phải chọn thông tư số 16 năm 2019 Bộ Xây dựng thì phần mềm tự nội tính toán <coughs> cho chúng ta các cái uh, chi phí quản lý dự án các loại chi phí tư vấn đấy rồi các cái chi phí khác ở đây ở chi phí dự phòng ở đây đấy thì uh, chúng ta lưu ý là trước khi mà hài lòng với cái này chúng ta nên chúng ta nên kiểm tra xem là chúng ta vào menu công trình Đấy, thông tin chung của công trình để chúng ta sẽ kiểm tra xem là cái à, à, tôi sẽ chúng ta kiểm tra xem một số cái thông tin tùy chọn khác công trình hệ số chi lắp để chúng ta kiểm tra xem là cấp công trình chúng ta đã đúng chưa cấp 1 2 3 4 hay cấp đặc biệt thiết kế là mấy bước đấy rồi nhóm công trình là gì ví dụ dân dụng hay giao thông hay thủy lợi chúng ta kiểm tra cái này đấy, cho kỹ thì các cái kết quả nội suy ở bên tổng ứng phiêu mục này rồi là bên tổng cái phí này nó mới đúng được các cái tỷ lệ phần trăm này nó mới đúng được Đấy. <clears throat> bước tiếp theo là chúng ta phải bấm chọn chi phí để chúng ta kiểm tra xem là đây có những chi phí nào chúng ta cần chi phí nào chúng ta không cần thì chúng ta bỏ đi tôi lấy ví dụ <clears throat> bây giờ à, tôi không có tôi không muốn có chi phí um, à, tôi chợ đây ví dụ như là tôi không muốn cái chi phí 4.4 là chi phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường chẳng hạn tôi bấm đây tôi bỏ cái mục này đi đây 4.4 tôi bỏ đi bỏ tích đi rồi bấm chấp nhận thì bây giờ là nó không còn cái, cái chi phí ờ, đánh giá tác động môi trường là không còn nữa mà 4.4 bây giờ là chi phí báo cáo tiền khả thi Đấy, cái chi phí kia nó không còn nữa nó sẽ ẩn đi Đấy, ẩn ở cái các cái dòng này hiện dòng đây đây nó nằm ở đây chi phí thẩm định đánh giá tác động môi trường nó ẩn đi và tất cả chi phí nó bằng không hết đấy nó không có thì nó ẩn đi thôi như vậy là buổi sáng nay thì à, tôi đã hướng dẫn cho chúng ta cái cách uh, lập dự toán rồi là uh, lập hồ sơ đấu thầu theo cái thông tư các cái luật mới của bộ dựng như là định mức số 10 thông tư 10 rồi chúng ta tính để mà tính được dự toán thì chúng ta phải tính được cái nhân công theo thông tư 15 uh, và máy theo thông tư số 11 Đấy, cũng như là tính dự toán rồi lập hồ sơ đấu thầu, lập tổng đầu tư theo các cái thông tư như 09 và thông tư 16 Bộ Xây dựng ban hành. Đấy. Tất cả những cái luật này thì à, chúng ta sang bên sheet luật xây dựng chúng ta sẽ thấy. Đây, luật xây dựng. Đây. Tôi lấy ví dụ. Thông tư số 09 để mà hướng dẫn xác định chi phí tính dự toán đấy, quản lý chi, ờ, chi phí xây dựng. Thông tư 11 về máy, thông tư 15 về nhân công, thông tư 16 về tính các cái chi phí quản lý dự án và tư vấn vân vân thì nó nằm ở tất cả trong sheet luật xây dựng và chúng ta chỉ việc bấm mục tải về bấm mục thông tư à, số 15 chẳng hạn về nhân công chẳng hạn chúng ta bấm tải về ở đây thì nó sẽ ra thông tư số 15 chúng ta ở đây và chúng ta tải cái file này về đấy thì à, trong phần mềm nó gói nó gói gọn tất cả các cái văn bản luật đấy rồi thì chúng ta chỉ việc à, sang bên luật xây dựng để chúng ta tải về cho tiện thôi không còn phải tìm kiếm trên Google nữa đấy. và như vậy là cái nhiệm vụ của tôi về cái video đã hoàn thành à, tất cả những cái thông tin ờ, cần trao đổi ờ, thì ờ, chúng ta có thể vào trong phần trợ giúp tác giả để chúng ta liên hệ theo các số điện thoại ở đây Đấy. hoặc là chúng ta vào trang web dự toán g8.com ở đây trợ giúp uh, www dự toán g8.com ở đây để chúng ta liên hệ với bên công ty Hoàng Hà đây thì uh, chúng ta có thể liên hệ theo các cái số điện thoại ở đây Đấy. hoặc là chúng ta vào mục liên hệ để chúng ta sẽ liên hệ theo các cái công ty theo ờ, các thông tin ở đây đấy, hoặc là với các chi nhánh hoặc là các số điện thoại ở đây đấy. và hoặc chúng ta có thể là gửi các ý kiến đóng góp chúng ta điền nội, uh, tên điện thoại email chúng ta và chúng ta điền các nội dung đóng góp và chúng ta bấm gửi để chúng tôi uh, nhận được cái ý kiến đóng góp của các bạn à, một lần nữa chúng tôi xin rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà theo dõi cái video rất là dài và tôi rất mong được gặp lại các bạn trong một cái video gần đây vâng tôi xin chào các bạn